con giáp này gặp cục diện tương phá, hạn thái tuế luôn rình rập đe dọa. Vì thế nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý dễ dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm canh tí của con giáp này cũng không mấy khả quan, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hệ thống hô hấp, cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động, nên khi vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài hại thân. Vận trình tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ, tuổi dậu có thể gặp được những đối tượng hợp ý mình ở những nơi như quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Tình cảm có thể phát triển nhanh chóng nhưng bản mệnh cần biết giữ ý, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp. Người tuổi dậu dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến vấn đề tiểu sắc, thị phi. Nếu không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình thì dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình đang có. còn giáp này dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng và lơ là cũng mang đến nhiều rắc rối. Có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều vui thú bên ngoài – vì vậy, bản mệnh cần hạn chế tham gia các hoạt động tụ họp không cần thiết hay giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Trong năm 2020, tuổi dậu cũng chớ nên ở những khu vực âm u hoặc ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều người hỗn tạp như quán bar, quán rượu để tránh va chạm với người khác. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của tuổi dậu Vận trình sự nghiệp chủ yếu ở thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp – không những thế, con giáp này còn thường không tập trung vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu. Đây là nguyên nhân khiến cho con giáp này khó có thể bình tĩnh để giải quyết những vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định được những kế hoạch tương lai của mình. Năm 2020, tuổi dậu thiếu đi động lực và phương hướng trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Tốt hơn hết là bản mệnh nên tránh xa những bạn bè xấu hay lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi, lơ là sự nghiệp, không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học, lành mạnh hơn. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi Dậu Tình hình tài lộc trong năm canh tí không ở vào trạng thái lý tưởng, con giáp này dễ phải chi tiêu tốn kém trong các mối quan hệ bạn bè, người thân, chi tiêu hoang phí không đúng mục đích và các hoạt động vui chơi tụ tập. Ngoài ra, năm nay là một năm khá đào hoa với bản mệnh, tuy nhiên nên giữ lý trí khi quan hệ với những người khác – không nên dùng tiền bạc để thể hiện bản thân mình. Để có thể giảm bớt được những áp lực về kinh tế, con giáp này cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, không dùng tiền vào những việc không cần thiết, giảm thiểu các hoạt động giải trí. Hơn thế nữa, người tuổi dậu cũng nên dành nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp hơn, chớ nên phí phạm vào những suy nghĩ xa vời. Nếu muốn cải thiện nguồn thu nhập thì cần dựa vào chính khả năng của mình, không nên chỉ dựa vào vận may của bản thân hay lợi dụng công sức của người khác – những mưu đồ không tốt có thể khiến bản mệnh phải trả giá khá đắt, tiền bạc một đi không quay trở lại. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Dậu Đường tình duyên trong năm khá vượng, đặc biệt là với những người còn độc thân. Con giáp này có thể có cơ hội làm quen và tiếp xúc với nhiều người khác giới thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt với khách hàng đối tác. Người tuổi Dậu dễ gây ấn tượng nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên vì tác động của thái tuế mà vận trình không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Đối với những người đã kết hôn, tuy con giáp này không phạm phải đào hoa xấu, nhưng cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác phái tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động tịnh tùng giao lưu, cần chú ý biết giữ mình mà khiến bản thân trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi Dậu Sức khỏe của con giáp này không được khả quan, một phần do cục diện tí dậu tương hại, gây nên nhiều rắc rối và hung hiểm. Nhìn chung trong năm cơ thể của con giáp này dễ phải chịu tác động không tốt do tác động của các chất kích thích, khiến đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Bản mệnh cũng dễ gặp vấn đề liên quan đến hô hấp, các bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện – Ngoài ra, tuổi dậu cũng có thể mắc phải những căn bệnh nguy hiểm hoặc các bệnh do thói quen sinh hoạt không điều độ mà ra. Để sức khỏe cải thiện, tránh được những tác động xấu, con giáp này cần tránh đi đến những nơi ẩm ướt, nguy hiểm như bến sông, bến đò, không nên đến những nơi có nhiều sát khí hoặc những chốn ăn chơi đông người, phức tạp, tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội. Nếu có thời gian rảnh rỗi, tuổi dậu nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, nghỉ ngơi thư giãn khi cần thiết, cũng như quan tâm để ý tới người nhà của mình nhiều hơn. 2. Tử vi 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 năm 2020 Con giáp này có một năm khá bình lặng, không có nhiều chuyện đáng lo, sức khỏe ổn định, các mối quan hệ trong gia đình hòa thuận, tình hình tài chính ổn định và có nhiều may mắn về tài lộc. Con giáp này có thể dựa vào vận may để tham gia các hoạt động rút thăm, sổ số, nhưng không nên quá đắm chìm vào những hoạt động này. Nên biết dừng lại đúng lúc, Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý cách ứng xử của mình, không nên quá nóng nảy để xảy ra tranh cãi, xung đột với những người xung quanh. Khi gặp phải vấn đề gì nên giữ thái độ bình tĩnh, không nên so đo tính toán quá nhiều mà nên bao dung với lỗi lầm của người khác, đặc biệt là không nên xét nét con cái, khiến chính bản thân mình thêm mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Người tuổi ất dậu nên tránh xa các chất gây nghiện như rượu bia, thuốc lá, có thể tác động xấu tới cơ thể. Chú ý không nên lao động quá sức rèn luyện thể dục thể thao đều đặn và có chế độ ăn uống khoa học. Tử Vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 năm 2020. Năm canh tí không phải là một năm may mắn với con giáp này. Trong công việc, bản mệnh phải chú ý đến những chi tiết nhỏ, đề phòng kẻ tiểu nhân bày mưu hãm hại sau lưng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi bắt tay và thực hiện việc gì cũng cần phải thận trọng, hạn chế tạo ra những sơ hở, sai sót đáng tiếc – khi gặp vấn đề gì cần giữ bình tĩnh và lạc quan, tham khảo ý kiến của những người đi trước và những người có kinh nghiệm hơn. Trở nên suy nghĩ tiêu cực hoặc quá mức căng thẳng, bởi những áp lực tinh thần có thể dễ dàng tác động đến sức khỏe của bản mệnh. Tình hình tài chính của tuổi đinh dậu trong năm không quá vượng, thu nhập ở mức ổn định, ngoài ra không có nhiều khoản thu nhập phụ nào. Vì thế, con giáp này không nên tham gia vào hoạt động đầu tư, nhất là những mối đầu tư không đáng tin, dù lợi nhuận cao mà tiền mất tật mang – Lời khuyên dành cho con giáp này là nên dựa vào chính sức lực của bản thân, không nên nóng lòng đốt cháy giai đoạn hay tham lam những gì không thuộc về mình. Cuối năm được quý nhân xuất hiện từng chợ, bản mệnh cần phải biết nắm chắc cơ hội, sự nghiệp sẽ đạt được thành công như mong muốn. Tử vi tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 năm 2020. Vận trình của con giáp này thăng trầm bất định, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định những người làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động, tích cực hơn, biết lợi dụng các mối quan hệ xã hội để có được sự hợp tác tốt đẹp, đặt ra những mục tiêu phù hợp với bản thân. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ, do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để đạt được thành quả lớn hơn. Tình hình sức khỏe của con giáp này không được như ý muốn, bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên người tuổi kỷ dậu thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể – vì vậy cần sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao lực, ăn uống khoa học và rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn. Tử Vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 năm 2020. Sự nghiệp trong năm không được như ý, con giáp này chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh khiến bản mệnh không thể tập trung, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Về phương diện tài lộc cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng, tiền đồ mờ mịt. Trong khoảng thời gian đầu năm, người tuổi tân dậu nên quản lý tiền bạc chặt chẽ, nên chi tiêu có kế hoạch chứ không nên hoang phí. Cũng cần tránh việc mở rộng quy mô kinh doanh. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp bởi giữa năm, vận trình có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Đối với chuyện tình cảm, con giáp này không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, không dám bày tỏ tình cảm nên dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Người đã lập gia đình nên tích cực chủ động hâm nóng tình cảm vợ chồng hơn. Tử Vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 năm 2020. Vận trình khá ổn định, nếu con giáp này muốn nâng cao hiệu suất làm việc thì cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết. Không nên giữ thái độ kiêu căng, tự mãn hoặc coi thường người khác mà nên khiêm tốn và cầu thị. Thời gian rảnh rỗi bản mệnh nên chú trọng việc trau dồi kiến thức, không nên dành quá nhiều thời gian cho hoạt động nghỉ ngơi, vui chơi. Nếu có thể giữ vững tinh thần tích cực, cầu tiến thì cuối năm sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Trong cuộc sống, con giáp này có tâm lý vững vàng, biết cách đối nhân xử thế nên có thể giữ được các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Việc kiểm soát tốt cảm xúc cũng giúp người tuổi quý dậu ít vướng phải những tranh cãi, thị phi, Tuy nhiên, phương diện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc, bởi bản mệnh không quan tâm nhiều đến vấn đề này. Những người độc thân còn nhút nhát, không dám bày tỏ tình cảm của mình nên dễ bỏ lỡ cơ hội. Người có đôi có cặp vận đào hoa, vì thế nên biết cách giữ khoảng cách với những người khác giới, có ý định tiếp cận, tránh để kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tử Vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, năm 2020. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này khá thuận lợi, thành tích học tập có những tiến bộ nhất định, nhưng bản mệnh khó tập trung, dễ bị phân tâm vào nhiều mối bận tâm khác. Người tuổi Ất Dậu có tinh thần hăng hái, phấn chấn, thích tham gia vào các hoạt động tập thể, tuy nhiên cũng dễ bị cuốn hút bởi báo, chuyện hoặc các trò chơi điện tử. Nếu gia đình không bám sát thì dễ có những suy nghĩ lệch lạc, thực hiện những hành động sai lầm. Vì vậy, những bậc làm cha mẹ cần dành nhiều thời gian chú ý đến con cái nhiều hơn nên hướng con cái tới những điều tích cực nhưng không nên sử dụng những biện pháp ép buộc khiến trẻ dễ nảy sinh tâm lý phản kháng. Bên cạnh đó, phụ huynh cần phải trò chuyện với con của mình nhiều hơn để thấu hiểu suy nghĩ của trẻ. Khi có vấn đề xảy ra thì nên thẳng thắn đối mặt, không nên chỉ chiết, đánh đập mà nên đưa ra phương hướng giải quyết thích hợp. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên chú ý đến sức khỏe của trẻ vị thành niên, có chế độ ăn uống hợp lý và khám chữa bệnh nếu có bất cứ biểu hiện bất thường nào. 3. Tử vi tuổi dậu năm 2020 chi tiết từng tháng. Tử vi tuổi dậu tháng 1 âm lịch năm 2020. Con giáp này phải đối diện với nhiều rắc rối và phiền não liên quan đến nhiều phương diện trong cuộc sống, từ sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe hay tiền bạc. Người tuổi dậu thường khó tập trung vào công việc nên mắc nhiều sai sót, thường phải nhận lời phê bình khiển trách của cấp trên, ảnh hưởng lớn đến tâm lý cũng như thái độ tích cực trong công việc. Bản mệnh thường tìm cách trốn tránh những nhiệm vụ được phân công, cũng dễ bỏ lỡ những cơ hội trước mắt. Tình hình sức khỏe do đó cũng chịu ảnh hưởng nhiều, do phải chịu nhiều áp lực căng thẳng trong thời gian dài. Con giáp này dễ mắc các bệnh vặt như đau đầu, cảm cúm thường xuyên xuất hiện. Tài chính bình ổn, không có nhiều biến động cũng không thích hợp để đầu tư. Vận trình tình cảm ảm đạm, người độc thân không tìm được người ưng ý, duyên phận chưa đến chớ nên cưỡng cầu làm gì. Thay vào đó, tuổi dậu nên dành nhiều thời gian vào công việc sẽ tốt hơn. Tử vi tuổi dậu tháng 2 âm lịch năm 2020 Tháng 2 âm lịch của tuổi dậu không được tốt cho lắm, vận trình tài lộc cũng không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc, con giáp này khó được nhận vào những vị trí mong muốn, không được cấp trên đánh giá cao, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu do năng lực làm việc còn hữu hạn hoặc sao lãng trong công việc. Hơn thế nữa, bản mệnh cũng thường xuyên mâu thuẫn tranh cãi với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ luôn trong tình trạng căng thẳng. Người tuổi dậu cần phải tích cực trò chuyện cởi mở hơn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, không nên nóng nảy, bốc đồng, nói năng thiếu suy nghĩ, có như vậy thì mới mong cải thiện được nhân duyên. Về phương diện tài chính có dấu hiệu sa sút bởi con giáp này tiêu tốn nhiều tiền bạc cho các hoạt động xã giao mà thu nhập thì không thay đổi. Bản mệnh cần biết cách chi tiêu hợp lý, không nên tiêu xài lãng phí cho những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi dậu tháng 3 âm lịch năm 2020 Có nhiều dấu hiệu khởi sắc trên phương diện tình cảm và sức khỏe. Những người còn độc thân vô cùng đào hoa, con giáp này nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Chỉ cần chăm chỉ ra ngoài tham gia vào các hoạt động tập thể thì sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình. Tình yêu đôi lứa hài hòa nhưng cần phải tổ chức thêm nhiều buổi hẹn hò để hâm nóng tình cảm, giữ hôn nhân luôn nồng cháy và ngọt ngào. Sự nghiệp và tài lộc dù không có nhiều biến động lớn lao nhưng người tuổi dậu giữ được phong độ ổn định, mối quan hệ giữa đồng nghiệp và cấp trên khá hài hòa, ít khi xảy ra mâu thuẫn, bất đồng – Tình hình sức khỏe không có nhiều vấn đề đáng lo, bản mệnh nên rèn luyện thân thể tích cực hơn, giúp tinh thần phấn chấn, có tác động tốt đến sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Dậu tháng 4 âm lịch năm 2020. Vận trình tài lộc của con giáp này có dấu hiệu tăng tiến, tuy nhiên sự nghiệp vẫn không ở vào thời điểm lý tưởng, đặc biệt là nửa cuối tháng dễ có biến động lớn. Thu nhập tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm – Tuy nhiên, người tuổi dậu lại phải chịu nhiều áp lực nặng nề trong công việc. Công việc nhiều và vượt quá khả năng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trong tình huống này, cần phải học cách biến áp lực thành động lực, không cúi đầu trước khó khăn mà luôn phải động viên bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thời gian rảnh nên tham gia các hoạt động tập thể hoặc đến những nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. Tử vi tuổi dậu tháng 5 âm lịch năm 2020, sự nghiệp vẫn không có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó là tình hình sức khỏe có dấu hiệu suy giảm. Trong công việc, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại, khiến bản mệnh không thể thể hiện được khả năng của mình, để lỡ mất những cơ hội học hỏi hoặc thăng tiến, thậm chí còn phải chịu sự nghi kỵ của đồng nghiệp. Tuy nhiên, người tuổi dậu cần giữ bình tĩnh hết sức, không nên tính tới chuyện trả thù người khác, chưa chắc đã hại được người mà đã mang họa vào mình. Áp lực công việc cũng thường khiến con giáp này cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Bản mệnh cần phải suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ ăn cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Tử vi tuổi dậu tháng 6 âm lịch năm 2020 Đường tài lộc khá vượng, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không được khả quan. Thời điểm này bản mệnh giữ thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong đầu tư, tuy nhiên vẫn tìm được những cơ hội đầu tư xứng đáng, đem lại nhiều lợi nhuận cho mình – Nhờ có thần tài phù trợ mà những người làm kinh doanh làm ăn có lãi, tìm được những đối tác hợp tác ưng ý. Tuy nhiên, vận trình tình cảm người tuổi dậu cần chú ý xử lý nhiều rắc rối, còn giáp này và người ấy thường xảy ra nhiều tranh cãi, thậm chí là chiến tranh lạnh vì bản mệnh thường dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên việc chăm sóc cho gia đình. Tuổi dậu cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư tình cảm của đối phương. Khi nóng giận cần phải hết sức chú ý lời ăn tiếng nói, không nên dùng những lời lẽ nặng nề khiến người ấy bị tổn thương. Tử vi tuổi dậu tháng 7 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp tiến triển rõ rệt, còn tình cảm thì không có nhiều biến động, chủ yếu giữ ở trạng thái ổn định. Con giáp này có thái độ hăng hái tích cực, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhờ thế mà người tuổi dậu thường được cấp trên và khách hàng đánh giá cao. Trước mắt dù không thể thăng tiến ngay lập tức, nhưng rất có cơ hội được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng. Về phương diện tình cảm, bản mệnh và người ấy không được ở bên nhau nhiều, nhưng hai người ngày một thấu hiểu và bao dung cho đối phương hơn. Những người còn độc thân khá đào hoa, con giáp này có cơ hội gặp được đối tượng ưng ý trong các buổi giao lưu gặp gỡ. Tử vi tuổi dậu tháng 8 âm lịch năm 2020 Đường tài lộc tươi sáng hơn, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại giảm sút ít nhiều nhưng không phải lo lắng quá. Trong tháng bản mệnh không có nhiều khoản chi tiêu, hơn thế nữa, người tuổi dậu có thể thu được những khoản kha khá nhờ sự may mắn cộng với đầu óc linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng. Nhìn chung tuổi dậu có thể chi tiêu thoải mái. Về phương diện sức khỏe, con giáp này không mắc phải những căn bệnh khó chữa trị nhưng dễ bị tổn thương bên ngoài. Khi đi đường cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông, tránh những sự cố ngoài ý muốn. Những người có việc cần phải đi công tác xa luôn phải đem theo thuốc dự phòng bên người đề phòng sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Tử vi tuổi dậu tháng 9 âm lịch năm 2020. Con giáp này dễ gặp phải trở ngại trong sự nghiệp, vì thế mà tình hình tài chính cũng bị ảnh hưởng theo. Bản mệnh có tính khí nóng nảy, bốc đồng, dễ xảy ra xung đột với cấp trên hoặc khách hàng. Sai lầm của tuổi dậu gây ra có thể tác động bất lợi đến tập thể. Trong tình huống này, cần phải thay đổi tính cố chấp cứng đầu của mình, khi mắc lỗi thì nên chủ động nhận sai và chủ động tìm cách khắc phục, không nên có thái độ trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Phương diện tài chính cũng không khả quan, thậm chí mức lương cũng không được đảm bảo. Bên cạnh đó, người tuổi dậu cần phải chi tiêu nhiều khoản trong cuộc sống, nên cần chú ý tiết kiệm chi tiêu, không nên hoang phí vào những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi dậu tháng 10 âm lịch năm 2020 Vận trình có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là trong tình cảm có những biến động lớn, sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút con giáp này sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm. Những người còn độc thân có thể phải chịu áp lực lớn do cha mẹ và người lớn mang lại. Bản mệnh thường cảm thấy ức chế, mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Các cặp đôi dễ rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, nếu không biết giữ mình thì dễ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đối với vấn đề sức khỏe, người tuổi dậu thường hay mất ngủ, ngủ không được sâu giấc hoặc hay bị mộng mị, khiến đầu óc không tỉnh táo hay mệt mỏi. Vì vậy trước khi đi ngủ, con giáp này nên thải lòng tinh thần chứ đừng suy nghĩ quá nhiều. Tử vi tuổi dậu tháng 11 âm lịch năm 2020 Sự nghiệp đã chuyển biến khả quan hơn, tuy nhiên đường tình duyên ngày càng xuống dốc. Con giáp này giữ được suy nghĩ bình tĩnh, tỉnh táo trong công việc, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào – Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những vấn đề phức tạp mà tuổi dậu cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thể hiện được bản lĩnh của mình. Bản mệnh dễ dàng nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên cũng như sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững, thậm chí có cơ hội thăng tiến. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh. Con giáp này cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên, chuyện tình cảm cá nhân nảy sinh nhiều rắc rối vì người tuổi dậu thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp. Đôi bên không thấu hiểu và bao dung cho nhau nên hay xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Tử vi tuổi dậu tháng 12 âm lịch năm 2020 Mọi phương diện của người tuổi dậu đều vô cùng tốt đẹp, đặc biệt là vận trình tài lộc và tình cảm. Những người đang khởi nghiệp có thể giành được những cơ hội hiếm có, giúp công ty thu được lợi nhuận khả quan, rất có triển vọng trong tương lai. Hơn thế nữa, con giáp này còn đánh bại được những đối thủ cạnh tranh, tạo lập được uy tín trong thị trường. Những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh cũng đưa ra được những quyết định sáng suốt giúp công ty phát triển đi lên. Nhớ đọc những điều đặc biệt lưu ý phong thủy dọn nhà cuối năm, tránh thất thoát tiền bạc. Đường tình duyên vượng sắc, những người đã yêu lâu năm nhận được sự ủng hộ của người thân có thể tính đến chuyện trăm năm hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng hòa thuận, những khúc mắc giữa các thành viên trong gia đình đều được tháo gỡ,